xin chào tất cả anh chị và các bạn làm nhôm kính Chào mừng à, tất cả anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Máy cắt nhôm nhập khẩu 2030 của em Khải Và trong quá trình uh, trên thị trường hiện nay thì đang có rất nhiều Các bác làm về nhôm kính đang đầu tư những dòng sản phẩm Như máy cắt nhôm hai đầu, máy phay đố, ép góc, phay khóa Hay là đột dập thể lực hay là máy à, cắt CNC hoặc là các dòng máy đột dập thì ờ, trong quá trình làm việc thì ờ, rất hay ờ, dẫn đến rất hay có những cái tình trạng là bị hỏng hóc ví dụ như các bác hay mua những cái dòng máy rẻ thì nó sẽ sử dụng nó cái độ bền cái độ ổn định của nó thì sẽ không được bền cao đấy thì nó sẽ rất là dẫn đến những cái hiện tượng là hỏng nỗi vặt trong quá trình sử dụng và có rất nhiều bác thì tiếp xúc với máy móc rất là nhiều rồi thì các bác có thể là tự xử lý hoặc là khắc phục được tự, tự chỉnh được còn những rất nhiều bác thì ờ, chưa tiếp xúc về máy móc bao giờ hoặc là sợ không dám động vào tại vì động vào thì sợ nó bị hỏng hoặc là không biết là kiểm tra và khắc phục nó như thế nào thì ngày hôm nay thì em sẽ làm một cái video sẽ cùng tất cả anh chị và các bạn sẽ ờ, đi ờ, gọi là kiểm tra và khắc phục được những cái lỗi vặt những cái lỗi gọi là hát hơi sổ mũi mà các con máy hay Ờ, gặp phải và ngày hôm nay thì em sẽ ờ, giới thiệu trên con máy phay đầu đố theo nhanh đây là một con máy hàng nhập khẩu thương hiệu Factor của công ty ờ, xuất nhập khẩu Factor Việt Nam bên em đối với những dòng rẻ tiền trên thị trường ngày nay thì nó về bề ngoài thì có thể là thiết kế khung bệ nó có thể là nhái thì giống như những dòng hàng nhập khẩu như này nhưng là sẽ không đảm bảo về vấn đề chất lượng cũng như là sự ổn định các bác à, sử dụng lâu dài thì nó sẽ không độ bền nó sẽ không cao rất hay bị nỗi vặt đấy đối với cái gia hàng nhập khẩu bên em thì nó đảm bảo chắc chắn sự ổn định và sự cải tiến mới hơn rất là nhiều thì các bác dùng lâu ngày thì sẽ yên tâm hơn ít ờ, gặp những cái tình trạng nỗi vặt như thế đó à, đối với thiết kế cho máy phay bên em thì nó sẽ là thiết kế ba cổ bi này thì anh chị các bạn sử dụng lâu ngày ấy, nó sẽ ổn định hơn và khởi động motor nó chạy nó sẽ êm hơn em sẽ khởi động motor để cho các anh chị các bạn có thể là thấy rõ này đó với công suất là 3 kW và ba của bi thì ờ, khi mà khởi động motor nó chạy thì rất là êm đấy rất là êm em nhập cái tông chạy này. đó chạy thì rất là êm mà không bị giật đấy còn đối với những dòng một của bi hay hai của bi trên thị trường hiện nay á, thì anh chị các bạn chạy thì rất hay bị giật Đấy, tại vì nó không có hệ thống ờ, vòi phun dầu ờ, hệ thống ờ, bình dầu không có hệ thống đây không có hệ thống piston dầu như này thì khi chạy cái lượng hơi nó sẽ nạp nó không đủ không đều cho nên là khi motor chạy là rất hay bị giật bên em dòng cao cấp tất cả những dòng sản phẩm bên em thì đều có hệ thống piston dầu hỗ trợ đẩy motor nó chạy êm hơn đấy và ngày hôm nay thì em sẽ cùng với anh chị các bạn sẽ khắc phục những vấn đề như này cái thứ nhất đó là cái hiện tượng vòi phun dầu nó không ra này thì anh chị các bạn xử lý như thế nào Thế anh chị hãy kiểm tra cho em về các cái van bên dưới này Xem nó có đóng không Một là có nó sẽ thiết kế cái cần gạt Hai nữa là cần, cần gạt thế này Đó Một là thiết kế cần gạt thế này Hai nữa là nó sẽ có hai cái van tiết lưu Một là dùng do dây hơi Hai là dùng do dây dầu Đấy Thế anh chị các bạn hãy kiểm tra vặn mở ờ, hết cái ờ, van tiết đi ra xem là một là dây hơi lượng hơi nó có vào không nếu mà lượng hơi vào thì anh chị hãy mở tiếp là cái van tiết lưu của cái lượng phun dầu này nếu mà còn cần gạt thì anh chị cần chỉ cần gạt một lần thôi thì về van ờ, dầu này là sẽ không cần gạt này còn trực tiếp vào đây luôn đây với những hệ thống đó là bộ vòi phun dầu mới hiện đại thông minh thì nó sẽ không cần để hai cái chỉnh mà anh chị cần chỉnh cái lượng hơi này thôi tại vì cái lượng dầu này sẽ phun ra phụ thuộc vào những hơi này nếu như anh chị cái cái lượng hơi này phun ra càng mạnh càng nhiều thì lượng dầu này sẽ phun ra càng nhiều đấy đấy là cái thứ nhất và cái thứ hai nữa thì để kiểm tra được cái đó thì anh chị các bạn hãy kiểm tra cho em một cái ờ, bên này nó sẽ có bộ nọc này nó có đầu nọc này đấy đối với anh chị các bạn mua cái lượng mua cái loại dầu nó không đảm bảo nó rẻ tiền trôi nổi trên thị trường cái này á thì ờ, rất hay bị cặn đấy thì khi ờ, lượng dầu phun ra nó làm tắc cái đầu bên trong này thì anh chị hãy tháo ra và vệ sinh sạch lấy cái dây hơi ấy, anh chị vệ sinh xịt sạch cho em sau đó là cắm trực tiếp vào trong cái ờ, can nước trắng hoặc cái bát nước gì đấy để thử xem nào khi khởi động motor chạy thì nó có cắt thì nó có có phun ra hay không đấy đấy là cái vấn đề là khắc phục cái tình trạng của của vòi phun dầu nó không phun ra này còn trường hợp ờ, tiếp theo nữa anh chị có thể là hãy vệ sinh cho em sạch cái ờ, vệ sinh sạch cho em cái cái ờ, bộ bên trong bên dưới này đó anh, anh tháo ra nó không anh không, anh chị các bạn hãy mạnh dạn tháo ra không ảnh hưởng gì cả tháo hẳn này ra cho em cho là vệ sinh sạch cái bộ bên trong này cái vòi phun uh, vệ sinh ấy vòi hơi á anh chị vệ sinh sạch đi là được đấy đến cái thứ nhất về vấn đề là khắc phục tình trạng là bị cái vòi phun dầu này không ra đó cái thứ hai nữa cái tình trạng đó là trong quá trình hoạt động thì uh, rất nhiều máy dẫn đến tình trạng là khi uh, ờ, quay á, thì nó chạy rất là chậm hoặc là cái nó không ổn định đấy thì uh, nếu đối với trường hợp mà chạy nó bị uh, chậm đang lúc đầu máy về uh, kỹ thuật đã xử lý là xử lý là ok rồi ấy mà bây giờ tình trạng nó nó bị lại chạy bị giật ấy anh chị hãy kiểm tra mở cái nắp ra này anh chị mở cái nắp ra đó sau đó hãy ờ, ngó bên dưới này kiểm tra xem cái ờ, van tiết lưu của cái piston này có những piston thì nó sẽ thiết kế cái van tiết lưu ở bên dưới cuối đuôi Đấy, nhưng có những piston thì nó sẽ thiết kế là bên đầu này thì anh chị hãy mở cái này ra Đấy, mở cái này ra chỉnh mở to ra anh chị hãy mở ngược chiều kim đồng hồ cho em nhé bạn nhờ ngược chiều kim đồng hồ nếu mà bạn theo chiều kim đồng hồ thì đang là quá vào đấy anh chị hãy mở đấy ra sau đó là hãy uh, ấn kẹp anh chị chỉ cần kẹp thôi đối với dòng hiện đại những dòng mới trên thị trường này anh chị cần kẹp thôi sau đó là ấn cắt thì nó sẽ cần chạy không cần phải khởi động motor này đâu đấy không cần phải khởi động khởi động motor đâu cái uh, tiếp theo nữa thì ở trong piston nếu như cái dòng máy nào mà nó có hệ thống piston dầu ấy, anh chị hãy à, chỉnh cho em cái van tiết à, van chỉnh như này. Đấy, của cái piston dầu này để cho lượng hơi nó lượng dầu nó chảy ra nó nhiều hơn một chút. Đó, chị chỉnh cho em hai cái đó. Đó là khắc phục được cái tình trạng đó là uh, motor chạy, motor khi motor phay á, một nó bị dập. Hai nữa là nó chạy chậm, hoặc chạy quá nhanh thì anh chị các bạn có thể xử lý như vậy và một cái tình trạng nữa thì đó là cái vấn đề là hỏng cái cục chống đột pha này đấy hỏng cục chống đột pha thì thì uh, anh chị có thể xử lý như sau đối với trường hợp mà hỏng cục chống pha ấy, anh chị các bạn uh, thấy cái nguồn điện nó vào nhưng mà khởi động ờ, hoạt động nó không chạy á thì uh, hoặc là cái nguồn nguồn điện nó cái đèn báo này nó không báo này cho anh chị với lại trên này nó vẫn có đèn màu đỏ này không phải màu đèn màu xanh anh chị bạn nhá nếu đèn màu đỏ trên thấy đèn đây trong này nó đèn màu đỏ này trên cái bảng điều khiển này thì nó là không có đèn này đấy mà điện thì vẫn mở bình thường vẫn mở bình thường thì uh, anh chị hãy uh, kiểm tra ngay trang cục chống đàm pha này đó kiểm tra ngay trang cục chống đàm pha này đấy là cái vấn đề khắc phục đấy là cái vấn đề tình trạng là bị hư cục trong hợp pha còn cái cục hút ờ, khởi động từ này thì như nào thì uh, có trường hợp thứ nhất là anh chị uh, khởi động motor ấn khởi động motor Đấy, ấn khởi động motor này khi anh chị ấn xuống mà nhả ra ấy, bình thường anh chị bình thường anh chị chỉ việc cần uh, ấn như này thôi thì nó đã chạy rồi thả ra là vẫn chạy nhưng mà nếu mà hỏng cái cục uh, hút ban điện tử thì anh chị các ấn này nhả ra thì nó sẽ tắt đấy đây là cái nhất cái thứ hai nữa là anh chị hãy vào bên trong tủ điện hãy dùng cái bút thử điện anh chị cắm trực tiếp vào cái này cho em đẩy đẩy vào nếu như mà đẩy vào mà đẩy vào nhả ra đẩy vào ấy, mà motor nó khởi động và nhả ra thì nó tắt đấy thì anh chị hãy ờ, xem cái vấn đề là các tiếp điểm dây này đầu dây này nó bị nỏng hay không nếu như không bị nỏng thì anh chị hãy mua cục mới về thay vào cho em là ok đó đấy là cái, cái vấn đề tình trạng là cục khởi động từ đấy, cục hút văn cục hút đấy còn những cái tình trạng như kiểu các uh, cục hút ờ, van điện tử này đấy van điện tử một đầu này thì nó cũng không có gì là phức tạp cả cũng có các cái đầu này nó sẽ chỉnh cho các vấn đề như kiểu là kẹp bê tông này hay là khởi motor chạy này hay đóng nắp mà chụp hay là chốt ẩm hơi gì đó thì nếu như mà anh chị kiểm tra cái cái bên ờ, bàn điều khiển này nó mà vẫn chạy bình thường ấy hoặc là ấn nó không chạy ấy, thì anh chị hãy xuống kiểm tra cho em các cái đầu này Đấy. nếu mà đầu này ấn mà không chạy nữa thì anh chị hãy ờ, thay đi mua về và thay thôi Đấy. mua về và thay đi thay là được cái đèn của nó sáng hoạt động bình thường như này anh chị dùng cái nào thì nó sẽ sáng cái đấy này cái này bạn cắt này này bạn kẹp cái chân đấy này bạn cắt này đấy ở à, lúc nào thì đèn nó sẽ sáng nó sẽ hoạt động đấy nhà kẹp ra đèn là sáng này đấy. đây là khởi động motor này đấy dừng motor này hay ra khóa cữ này đấy rất là đơn giản thôi đóng nắp mà chụp này đấy mở ra là sáng đấy các cái này thì nó dùng cho các cái vấn đề là hơi ờ, có cái nửa piston ấy ví dụ như đóng nắp ở chụp này thay dao nhanh này đóng ờ, khóa cữ này hoặc là piston dẹp này đấy thì nó chỉ có các cái vấn đề đó thôi anh chị hãy kiểm tra cho em các vấn đề như vậy nào ok và đấy là cái ờ, tình trạng đối với con máy phay thì nó cũng rất đơn giản như vậy thôi còn một cái nữa thì nó là cái ờ, hỏng cái ờ, công tắc hành trình như này Đấy, hỏng công tắc hành trình như này thì ờ, cái này nó cũng đơn giản khi nếu mà anh chị cắt ấy, mà đẩy motor nó chạy đẩy cứ đẩy nó đẩy ra bình thường nó ra đây thì nó đẩy về hết hành trình hết đẩy về nhưng mà khi mà nó motor nó đẩy ra đây mà nó cứ đứng im đây nó không chạy về ấy, thì nó là do hỏng cục này đó hỏng cái này cái vấn đề tình trạng đó thì nó rất dễ thôi anh chị hãy ờ, kiểm tra cho em cái cục công tác hành trình này là được đấy đấy là các cái vấn đề ờ, của con máy phay đầu đố thay âm nhanh đấy. ngoài ra thì ờ, bên em bên em cung cấp tất cả những dòng máy về làm cửa nhôm và cửa nhựa khác đấy. như máy phay đầu đố ép góc độ dập đánh khí hoàn khóa hay là những dòng máy đầu dập chuyển lực bây giờ đến được cái máy CNC hay là những cái máy ờ, cắt nhôm hai đầu 05 06 f 6 giá rẻ phù hợp cho tất cả những cái bác xưởng cơ khí mà vốn đầu tư ít thì các bác phải đầu tư những dòng máy như này ờ, à, các bác ờ, thấy hữu ích thì hãy đăng ký kênh và chia sẻ để được theo dõi thêm nhiều những video mới hơn bên em thì sẽ luôn làm những cái video, làm những cái video này để uh, giới thiệu cũng như là cùng các bác giúp cho những bác mà mới tiếp xúc về máy móc đỡ bỡ ngỡ hơn Đấy. một lần nữa thì em xin chân thành cảm ơn tất cả à, anh chị và các bạn đã bớt chút thời gian để xem những video của bên em và ủng hộ những sản phẩm à, máy móc bên em một lần nữa thì xin chân thành cảm ơn mọi nhu cầu thì anh chị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại ở phía bên trên màn hình hoặc là liên hệ với lại em Khải 0963 296 146 0869 296 838 để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất một lần nữa thì xin chân thành cảm ơn